Cô giáo có bài tập số 1 như sau. Ví dụ 1, 213,8 chia cho 10. Các con quan sát và thấy đây là một số thập phân chia cho một số tự nhiên. Vậy thì chúng mình cùng nhau đặt tính đã để tìm hiểu trước nhé. Cô sẽ có 213,8 chia cho 10. Chúng mình sẽ làm như thế nào nào? Đầu tiên ta lấy phần nguyên để ta chia trước. 21 chia cho 10 được 2. Viết 2, 2 x 10 bằng 20, 21 trừ 20 còn dư 1. Cô viết 1. Hạ 3 xuống, ta có 13. Ta lại lấy 13 chia cho 10 được 1, viết 1 vào thương. Nhân ngược, 1 x 10 bằng 10, 13 trừ 10 còn dư 3. Ta đã thực hiện chia hết phần nguyên rồi các con sẽ làm gì bây giờ nào? Chúng mình phải điền dấu phẩy vào bên phải của thương, tức là bên phải của chữ số 1 ở thương. Sau đó, ta mới hạ tiếp chữ số ở phần thập phân xuống để chia. Ta có 38 chia 10 được 3. Viết 3 vào thương. 3 nhân 10 bằng 30. 38 trừ 30 còn dư 8 ta làm thế nào tiếp bây giờ? Lúc này, các con chỉ việc thêm 0 và bên phải số 8. Ta lại chia tiếp. 80 chia cho 10 được 8. ta viết 8 vào thương. 8 x 10 bằng 80. 80 trừ 80 bằng 0. Cô trò mình đã thực hiện và ra kết quả 213,8 chia cho 10 được 21,38.